Hello, xin chào tất cả anh chị và các bạn. Cơ hội và thách thức của thị trường chứng khoán Việt Nam từ giờ đến cuối năm ờ, sẽ như thế nào? Thì trong video hôm nay cũng sẽ chia sẻ cho chúng ta với góc nhìn uh, trong việc mà ờ, uh, đầu tư cá nhân của Quang Dũng uh, với những khía cạnh về phân tích uh, các yếu tố vĩ mô liên quan đến thị trường chứng khoán Mỹ tỷ giá để tác động như thế nào đến thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như là ứng dụng VSA phương pháp phân tích đầu tư kỹ thuật như thế nào trong đầu tư thị trường chứng khoán thì uh, Dũng sẽ chia sẻ với góc nhìn để các bạn có những cái uh, kiến thức có sự hiểu biết của mình trước khi chúng ta tham gia thị trường uh, Xin chào bạn uh, Hà Văn Quý bạn Trần Đại Quang anh chị em nào đã có mặt thì có để comment vào ô chat để chúng ta bắt đầu trong một vài phút nữa à, khi mà chúng ta đầu tư chứng khoán thì chúng ta biết rằng là việc để chúng ta nắm rõ được yếu tố kinh tế vĩ mô có thể tác động như thế nào trong ngành trong thị trường chứng khoán đây là một điều rất quan trọng để giúp chúng ta có thể có kế hoạch cho thị trường trong thời gian tới à, xin chào bạn Nguyễn Phước xin chào bạn uh, Nguyễn Hậu Xin chào Phạm Văn Quý. Xin chào Đỗ Đình Đỗ Hữu Tình. Xin chào Minh Toàn nhé, xin chào Phạm Sơn. Xin chào Trần Khỏe. Bạn à, Đăng Linh kinh doanh chứng khoán. Xin chào Hà Văn Toàn. Đặng Minh Toàn, Dương Mạnh Hùng. Ok, xin chào các anh chị em và các bạn à, có mặt trong buổi uh, livestream hôm nay. Tôi biết là đây thời điểm này thì à, bao nhiêu anh, anh chị em đang uh, đi du lịch có thể comment số 1 đúng không ạ? À, trong nghỉ ngày lễ này 4 ngày thì chúng ta đang có một chuyến du lịch ở đâu đó. Anh chị em có thể comment cái chuyến du lịch của mình đang ở đâu ạ? Có anh chị em nào đang về quê không ạ? Nếu anh chị em đang về quê thì có thể comment số 2 à, xin chào bạn phạm quang xin chào bạn hà có anh đang ở quê không ạ à, bạn à, nguyễn mậu hân cha mình đang du lịch ở đâu có thể chia sẻ cho anh em để chúng ta cùng chung vui chúng ta xin chào đỗ ngọc tú một số anh chị em thì về quê đúng không xin chào nguyễn ngọc hóa mai nắng xin chào hùng à thế thì về bình thường mình cũng giống như rất nhiều các anh chị em thì uh, những ngày lễ như này thì có những giai đoạn thì mình cũng về quê để thăm bố mẹ nhưng có những giai đoạn thì uh, mình sẽ chọn một cái nơi nghỉ dưỡng ở gần xung quanh hà nội tại vì uh, ở đi các tỉnh khác thì thường nó cũng rất là đông nên thường thì mình sẽ lựa chọn một cái khung thời gian khác à, tuy nhiên thì ở thời điểm này thì chúng ta thấy là việc nghỉ dưỡng là một trong những cái ưu tiên hàng đầu chúng ta đúng không bởi vì chúng ta sau một thời gian mà uh, dịch bệnh khá là dài nên gần như chúng ta cũng không có thời gian để nghỉ ngơi thì đây cũng là cái thời điểm mà uh, chúng ta thấy là các khu du lịch phát triển rất là mạnh uh, đang uh, chúng ta thấy là cái ngành du lịch đặc biệt những đất xung quanh những vùng du lịch dũng nhớ là ở Đà Lạt này hay Đà Nẵng một số các nơi khác là nó bắt đầu nó có sự ấm lên sau một thời gian gần như là nó bị đóng băng Xin chào bạn Phạm Quang. Ok, thì trước khi chúng ta nói về cái chương trình của ngày hôm nay, uh, hiện tại thì cũng uh, uh, khá nhiều các bạn đang có mặt đây. Uh, Hà Long à, uh, xin chào. Mình cũng chắc là tuần sau mình có cái chuyến uh, uh, đi Hạ Long, uh, có công việc ở gì đó. Xin chào bạn Phương, bạn Lê Bùi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chương trình của ngày hôm nay. À, thực tế thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta nghỉ 4 ngày, à, có có hai ngày chủ nhật và hai ngày nghỉ lễ. Thì bản thân thì ở thị trường chứng khoán Mỹ thì nó vẫn hoạt động như bình thường. Thì hôm nay chúng ta trước khi chúng ta phân tích về thị trường chứng khoán Việt Nam từ giờ đến cuối năm những thách thức và cơ hội cho chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ quay trở lại à, cái gốc rễ của cái thị trường chứng khoán trong thời gian tới để chúng ta có góc nhìn căn bản vì khi chúng ta không nắm rõ được cái góc nhìn căn bản á, thì chúng ta sẽ thấy rằng là việc mà chúng ta đầu tư theo cảm tính hoặc là không hiểu rõ nguyên nhân kết quả à, dẫn đến cái việc mà chúng ta đầu tư có thể là bị thua lỗ hoặc là chúng ta không có cái lợi nhuận à, <clears throat> phần lớn thì à, nếu không biết là bao nhiêu bạn đã thấy rằng là trong thời gian vừa qua khoảng hai tháng vừa qua thị trường thì có thể đi lên khá là mạnh nếu mà nói về góc độ nào đó hai tháng vừa qua thì thị trường Ờ, về một vài cổ phiếu nào về nhóm cổ phiếu nào chúng ta thấy là thị trường cũng đã à, tăng đúng không chúng ta đã thấy là tăng hai tháng vừa qua một thời gian là đi ngang xong đi qua nhưng không phải là ai cũng kiếm được tiền chỉ số ít nhà đầu tư kiếm được tiền phần lớn thì chúng ta biết rằng là bao nhiêu bạn kiếm được tiền giai đoạn này khoảng độ 5 đến 10 phần trăm có thể comment số 1 đúng không ạ Ok ai đã kiếm được một phần trăm à, năm đến 10 phần trăm ạ còn nếu con số cao hơn thì Dũng nghĩ rằng là con số này là con số mà có thể thấy rằng là uh, nó sẽ không phải là phần lớn cho chúng ta đúng không thế thì con số này nhưng Dũng nghĩ rằng là việc mà một số anh chị em cũng đã có kiếm được một số phần trăm tương đối là không cao tức là cũng khoảng 5 đến 10 phần trăm hoặc nhiều hơn uh, ờ, 15 phần trăm chắc là cũng là khá cao trong cái giai đoạn này rồi câu chuyện thứ hai là gì ạ nếu bây giờ chúng ta giải ngân trong đoạn này thì thực tế thì không biết là anh chị em là có giải ngân được con số vốn lớn đấy không ạ thường thì giai đoạn như này thì nó chưa rõ ràng nên giải ngân thì có lẽ là chúng ta cũng giải ngân được chỉ một phần khá là nhỏ thôi đấy một số bạn như bạn Lê Bùi hai 20 trăm xin chúc mừng bạn bạn Phước Nguyễn là 16 phần trăm xin chúc mừng nhá xin chúc mừng câu hỏi đây là chúng ta sẽ là rõ ràng là trong những sóng hồi như này thì chúng nếu chúng ta thì tập trung nếu chúng ta đầu tư thì chúng ta vẫn có thể đạt đến 10 5 đến 10 phần trăm một số bạn thì xuất sắc hơn là 20 phần trăm bạn Phạm Quang thế thì câu chuyện tiếp theo là giải ngân thì chúng ta sẽ không giải ngân được nhiều nhưng ở đây chúng ta thấy là chỉ một số ít anh chị em có một khoản lợi nhuận tương tự như vậy thôi nhưng Dũng tin rằng là bao nhiêu anh chị em đã chúng ta không có đạt được cái lợi nhuận trong giai đoạn vừa rồi tuy rằng thị trường có cái đợt sóng hồi sóng hồi khá là tốt nếu mà nói về góc độ nào đó sóng hồi khá là tốt so với những anh chị em gọi là những người mà đầu tư chuyên nghiệp thì đây cũng là cơ hội để chúng ta kiếm được tiền đúng không đây là cơ hội để kiếm được tiền thì câu chuyện mà chúng ta cần phải xem xét ở đây đó là gì ạ vậy nếu chúng ta nếu mà sóng hồi như này chúng ta không kiếm được tiền thì trong trường hợp thị trường giảm thì chúng ta có gì ạ một là chúng ta có kiếm được tiền thêm hay không ạ bởi vì nếu thị trường chúng ta đang ở lâu trên thị trường thì bây giờ nếu mà chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu lâu trên thị trường mà chưa có lợi nhuận thì rõ ràng là chúng ta đang bị áp lực rất là lớn về cơ bản là chúng ta đang bị áp lực rất là lớn nên thiệt thực ra là nếu các bạn thấy rằng đầu tư mà có những sóng hồi mà chúng ta thấy rằng là chúng ta không lựa chọn được cái cổ phiếu đặc biệt là những cổ phiếu mà nó tạo ra cái sóng ngắn này thì rõ ràng là chúng ta đang có một cái chiến lược đầu tư nó có thể là một cái gì đó chúng ta xem lại nha xem lại xem chiến lược đầu tư có thể nó có đôi chút thì chúng ta cần phải chỉnh sửa cái điều thứ hai nữa là gì ạ nếu mà chúng ta nắm giữ cổ phiếu quá lâu dài thì chúng ta rất là lo lắng và đấy là một cái bài tập đó là cái lý do mà chúng ta cần phải À, phải thay đổi một số bạn thì có hỏi là đây là uh, có một khóa cốt cốt coaching 11 còn đăng ký được hay không thì bạn có thể uh, đặt cái đường link tức là bạn hỗ trợ có thể à, đưa cái đường link bên dưới thì thực ra là cái khóa cốt này hiện tại thì Dũng đã hết tức là hôm vừa rồi là có hơn 10 bạn đăng ký và Dũng đã gì ạ cái số mà các bạn đăng ký chỉ được 5 bạn thôi ạ nên về cơ bản thì lịch cốt thì hiện tại đã hết rồi nhưng bạn cứ đăng ký và sau đó thì Dũng sẽ sắp xếp lịch cho các bạn để phỏng vấn để có thể sẽ chúng ta sẽ cốt vào nhịp sau tại vì cái quan trọng nhất là chúng ta gì ạ tại vì ờ, thường những khóa cốt này nó ừ, lịch thì gần như là đặt trước hết và gần như là không không có lịch nên nếu các bạn nào quan tâm thì các bạn có thể ừ, ờ, đặt lịch để Dũng sẽ có sắp xếp và chúng ta sẽ có kế hoạch ờ, cốt sớm nhất ạ chúng ta sẽ quay trở lại câu chuyện của cái thị trường thế bây giờ chúng ta thấy là những cái vấn đề chúng ta sẽ gặp phải trong thời điểm này nếu chúng ta nắm giữ cổ phiếu những bạn đã đang nắm giữ được cổ phiếu rồi thì xin chúc mừng các bạn bởi vì chúng ta đã có một khoản lợi khá khá như bạn Minh Toàn ở đây thì câu chuyện tí nữa chúng ta sẽ phân tích ở phần cuối xem là nếu mà trong trường hợp chúng ta nắm giữ cổ phiếu thì bây giờ cái bước tiếp theo chúng ta phải làm gì còn trong trường hợp các bạn đang nắm giữ thì cổ phiếu mà chúng ta không có lợi nhuận thì chúng ta phải xem là nếu thị trường đi lên mà chúng ta không kiếm lợi nhuận thì có thể cái phương pháp chúng ta ở góc độ nào đó nó đang có một cái vấn đề nào đó đúng không có vấn đề nào đó bởi vì thị trường lên mà chúng ta không kiếm được lợi nhuận thì chúng ta đang có vấn đề thứ điều thứ ba nữa là chiến lược đầu tư ở giai đoạn này là như nào chẳng hạn như dũng sẽ xử lý. cái quan trọng là chúng ta không nắm rõ được chiến lược đầu tư với dũng thì trong mỗi giai đoạn thì mình sẽ đưa ra những chiến lược khác nhau có thể trong giai đoạn nào đó mình đầu tư theo chiến lược đầu tư ngắn hạn à, có thể giai đoạn đầu tư trung hạn và dài hạn và có thể đầu tư dài hạn vậy giai đoạn này nếu trong trường hợp mà đầu tư thì Dũng chỉ đầu tư trong diện ngắn hạn thôi à, Dũng sẽ không đầu tư theo chung dài hạn lý do tại sao thì tí nữa chúng ta sẽ quay trở lại thế bây giờ cái đấy là cái những cái vấn đề những cái gì ạ à, cái thách thức mà chúng ta phải trải qua trong trường hợp thị trường đi xuống thì dù các bạn có lãi 16 20 phần trăm thì chỉ còn 3 phiên là chúng ta bị sẽ bị lỗ hết và mất hết bởi vì sóng này là sóng ngắn nên ở đây chúng ta thấy là rõ ràng là sóng ngắn mà chúng ta chỉ lướt sóng ngắn thì chúng ta vẫn có thể sau hai ba sóng chúng ta vẫn có thể đạt được 4 đến 50 phần trăm lợi nhuận và chúng ta làm sao để chúng ta giữ được lợi nhuận cái điều thứ hai nữa là chúng ta sẽ xem là vậy lạm phát đang ở thời điểm này nó đạt đỉnh hay chưa xem là lạm phát đạt đỉnh hay chưa xem là lạm phát đã ở mức cao nhất hay chưa thì bây giờ chúng ta quay trở lại xem lạm phát nó đang nếu lạm phát ở mức cao nhất thì chúng ta sẽ vẽ xem là ở cơ hội này chúng ta sẽ có một số cơ hội như sau một là khi lạm phát ở đạt đỉnh thì chúng ta sẽ biết là thị trường chúng ta ở đáy và cái cơ hội để mua cổ phiếu ở giá thấp nhất khi thị trường đã đáy đó là một cái cơ hội mà dũng nghĩ rằng ai cũng mong muốn cái điều thứ hai là khi mà thị trường tạo đáy thì những cái cổ phiếu mà chúng ta biết rằng là cổ phiếu mạnh nhất cổ phiếu tốt nhất bao giờ nó cũng sẽ giữ được cái giá bao giờ nó là những cổ phiếu dẫn đầu và chúng ta chỉ lựa chọn những cổ phiếu như vậy chúng ta gọi là mua theo sóng thì lúc này chúng ta có một khoản lợi nhuận rất là lớn sau khi mà chúng ta đang gì ạ có một là các bạn là đang có tiền thì các bạn đấy là tiền mặt thì tâm lý chúng ta rất là ờ, thoải mái để trước khi chúng ta sử dụng toàn bộ nguồn lực chúng ta đầu tư còn trong trường hợp các bạn đang có lợi nhuận thì các bạn cũng thấy rằng cái, cái nguồn lực mà các bạn đã có một khoản bảo hiểm trước khi chúng ta bước vào một sóng lớn hơn thế thì câu chuyện là sóng lớn hay là rủi ro lớn thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chương trình bao nhiêu anh em bắt đầu sẵn sàng có thể comment số 1 đúng không ạ nếu anh chị em sẵn sàng để chúng ta xem là đây là sóng lớn hay là thách thách thách thức lớn với chúng ta thì trước khi mà nói về điều này thì Dũng có thể nói chúng ta về góc khi mà Dũng phân tích thì thường về kinh tế vĩ mô Dũng sẽ phân tích trên dựa trên những cái biến động về giá về những cái biểu đồ để chúng ta có thể nắm rõ được các bạn có thể quay thấy quan quan sát ở đây đây là cái quan sát mà các bạn cần phải nhìn nhìn thấy ở đây ạ à, chúng ta biết rằng là nếu bình thường là vừa rồi thầy chúng ta biết là cái tỷ giá tỷ giá này cái tỷ giá ở đây nó bằng USD chia cho đồng Việt Nam đây chúng ta nhìn nhá cái tỷ giá này này là bằng USD chia đồng Việt Nam vậy đầu tiên chúng ta sẽ nhìn quan sát ở đây các bạn nhìn đấy này để chúng ta nhìn thấy gốc của nó vậy cái tỷ giá đây cái biểu đồ của tỷ giá các bạn nhìn đâu đây là cái biểu đồ tỷ giá nếu nhìn về góc độ dài hạn thì chúng ta thấy là trong thời gian dài vừa qua cái tỷ giá vẫn lao dốc à, tăng tốc rất là đây chúng ta thấy tỷ giá tăng tốc rất mạnh à, chúng ta thấy tăng nhanh mạnh không ạ tỷ giá tăng mạnh như này vậy khi mà tỷ giá tăng mạnh như này đúng không thì chúng ta biết là nhà đầu tư thì thường các quỹ họ làm cái gì ạ chúng ta phần nhận mạnh là nếu tỷ giá tăng mạnh thì thường các quỹ họ sẽ gì ạ? có xu hướng là <coughs> họ mua ngoại tệ khi họ mua ngoại tệ đúng không họ mua ngoại tệ bởi vì tại sao họ phải mua ngoại tệ vậy chúng ta quay trở lại tỷ giá tăng thì đồng đồng ngoại tệ đồng nội tệ này có xuống giảm đồng nội tệ sẽ giảm tỷ giá tăng đồng nội tệ mất giá tại vì chúng ta biết rằng là cái công thức là gì ạ đây là tỷ giá bằng USD chia đồng Việt Nam bất cứ đồng nào nữa thôi cái đồng mạnh thì bao giờ đứng ở phía trên còn đồng yếu nó ở phía dưới thì nếu mà cái tỷ giá lên tiếp tục tăng thì cái đồng ngoại tệ về cơ bản là chúng ta thì à, cần phải nâng cái tỷ cái cái đồng nội tệ chúng ta lên để cho nó cái tỷ giá này nó không bị phá vỡ còn trong trường hợp mà cái tỷ giá này mất giá thì dẫn đến gì ạ nhà đầu tư nước ngoài nhà đầu tư nước ngoài đầu tiên chúng ta thấy nhà đầu tư nước ngoài họ bán cổ phiếu ra để họ giữ ngoại tệ các bạn nhé họ bán cổ phiếu ra để giữ ngoại tệ đấy là cái điều đầu tiên chúng ta sẽ thấy là sẽ bất lợi cho cái việc mà chúng ta cái điều thứ hai là nhà đầu tư họ có đầu tư công ở Việt Nam không ạ tức họ có đầu tư vào Việt Nam không nên cái việc mà chúng ta hiểu đơn giản là cái việc phải đầu tư vào Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng rất lớn và nếu chúng ta nhìn xem là cả đầu năm nay thì rõ ràng nợ tư đầu tư công của Việt Nam nó đều bị ảnh hưởng rất lớn khi mà cái tỷ giá này nó tiếp tục gia tăng như này khi tỷ giá tiếp tục tăng thì dẫn đến người ta không mua mong muốn là đầu tư Việt Nam nữa và người ta thậm chí là rút tiền ra ở chứng khoán thì tương tự như vậy nó sẽ rút tiền ra đến tí nữa chúng ta xem là thực tế cái tỷ giá này còn tiếp tục tăng nữa hay không cái này mới là quan trọng bởi vì chúng ta biết rằng là mọi thứ là nó liên quan đến này à, cái cái xu hướng của cái này nên chúng ta chỉ nghiên cứu cái xu hướng của đồng USD này là chúng ta có thể biết rằng là mọi thứ nó như thế nào chứ bây giờ chúng ta cứ phân tích báo cáo kinh tế vĩ mô mà chúng ta không nắm rõ được cái xu hướng này nó đang tăng hay đi xuống thì chúng ta sẽ gì ạ à? gặp những cái rủi ro trong đầu tư khi mà tỷ giá ra tăng thì chúng ta biết rằng Việt Nam chúng ta là nước mới mở rất lớn chúng ta thấy rằng là đầu tư công cũng rất là cao và chúng ta phải trả tiền đúng không trả tiền trả tiền tại vì chúng ta phải áp lực về trả trả tiền thì cũng rất là cao nên nó cũng bất lợi cho nền kinh tế Việt Nam ngoài ra thì nó bất lợi cái gì nữa bất lợi khi mà chúng ta nhập thiết bị từ nước ngoài về là chúng ta bị ảnh hưởng đúng không bị ảnh hưởng thế bây giờ chúng ta xem là cái cách mà chính phủ chúng ta đang gì ạ đang đối phó với cái điều này như nào để xem là cái thực sự là Mỹ thì nó như vậy nhưng ở Việt Nam của chúng ta nó có như vậy không thế nên chính vì vậy chúng ta sẽ xem là vậy thực tế chính phủ chúng ta đang cần phải căng cái sức ra để để gì ạ à? để chúng ta gọi là để ổn định tỷ giá chúng ta bởi vì nếu bây giờ chúng chính phủ chúng ta không ổn định tỷ giá thì điều gì diễn ra cái điều đầu tiên là chúng ta phải biết rằng là nếu tỷ giá tăng mà để cho cái đồng USD này còn giữ được thì bắt buộc là chính phủ chúng ta sẽ gì ạ à? họ sẽ bằng cách là bán USD ra chúng ta biết rằng họ sẽ bán USD ra bán USD ra đúng không phải bán cái thằng USD ra à, khi bán USD ra thì chúng ta biết rằng là chúng ta sẽ gì ạ được tổng tiền Việt Nam bởi vì cái lượng cung tiền USD trên thị trường nó nhiều nên nó làm cho gì ạ cái cán cân giữa USD trên đồng Việt Nam nó sẽ gì ạ nó sẽ cân bằng được nên chúng ta cần phải ổn định được cái tỷ giá như này nên điều đầu tiên là chính phủ bán ra cái thứ hai là chúng ta thấy là cái đồng Việt Nam này nếu bình thường là gì ạ khi mà USD tăng thì đồng Việt Nam này mất giá vậy cái đồng Việt Nam mất giá thì chính phủ có một số các biện pháp giải pháp như sau một là gì ạ họ sẽ hút tiền thông qua gì ạ thông qua tín phiếu tín phiếu thông qua gì ạ tín phiếu tức là họ sẽ hút tiền vào vậy khi mà chúng ta thấy họ hút tiền vào khi mà tỷ giá tiếp tục tăng thì họ cần phải hút tiền vào nhiều hơn và nếu cho anh chị em để ý trong thời gian vừa qua thì rõ ràng là chính phủ đang gì ạ có xu hướng là sử dụng những cái tín phiếu trong ngắn hạn để hút tiền về vậy khi mà tiền bị hút về anh chị em nhé trong ngắn hạn mà tiền bị hút về thì nó gì ạ thì tiền còn rẻ nữa không ạ tiền bị hút về tức tiền nhiều quá nó bị tức tiền nó hút về để cho cái tỷ giá giữa đồng Việt Nam và USD nó ổn định nên tiền nó sẽ gì ạ để mong rằng khi hút về thì cái lãi suất chúng ta thấy là lãi suất nghiên liên ngân hàng bắt đầu có xu gia tăng tức là chúng ta thấy là bắt đầu những cái lãi suất khác nó bắt đầu gia tăng để cho người ta nhà người dân hay mọi người không có xu hướng là giữ đồng USD mà sẽ chuyển sang gửi tiết kiệm hoặc là chuyển sang gì ạ uh, đầu tư chứ họ không sẽ không giữ được tiền USD mà họ sẽ gì ạ gửi tiết kiệm phần lớn chúng ta sẽ gửi tiết kiệm hoặc là họ có thể mua trái phiếu đấy là cái góc độ như vậy nên khi mà lãi suất tăng thì định giá định giá của cổ phiếu sẽ có xu hướng giảm các bạn nhá cái định giá cổ phiếu nó sẽ có xu hướng chiết khấu thấp hơn đây chúng ta đang nói về góc độ để chúng ta nhìn bao quát chúng ta thấy những điều này vậy nếu trong trường hợp tỷ giá tiếp tục tăng như vậy thì rõ ràng là cái đồng Việt Nam này có xu mất giá vậy đồng Việt Nam có xu mất giá nên họ lại tiếp tục hút tiền về hút tiền về tức là hút tiền về thông qua và đây nó khiến cho cái, cái giá cả cổ phiếu nó có gặp phải vấn đề bây giờ chúng ta thử xem rằng là liệu cái đồng USD này còn tiếp tục cái cái cái đồng USD này tiếp tục tăng hay không thì hôm vừa rồi bản thân chúng ta thấy là phép có một cái cuộc họp chúng ta sẽ nhìn về nguyên nhân kết quả trước khi chúng ta phân tích về thị trường chứng khoán của ta phép họp thì họ có nói rằng là bây giờ họ phải gì ạ hy sinh họ hy sinh về kinh tế tăng trưởng kinh tế để, để kiềm chế lạm phát vậy khi họ hy sinh tăng trưởng kinh tế để kiềm chế lạm phát thì điều gì diễn ra với chúng ta chúng ta phải xem là điều gì diễn ra cái điều đầu tiên chúng ta thấy là họ sẽ diễn ra đó là gì khi mà hy sinh à, hy sinh tăng trưởng thì cái điều đầu tiên mà chúng ta thấy được là họ sẽ gặp phải đó là gì ạ lãi suất lại tiếp tục tăng các bạn thấy không ạ trong thời gian tới là lãi suất lại tiếp tục tăng lãi suất lại tiếp tục tăng vậy khi lãi suất tăng thì cái điều đầu tiên là cái thằng này cái tỷ giá này cái USD này tiếp tục tăng và chúng ta chính phủ chúng ta lại sẽ phải dùng rất nhiều các biện pháp để gì ạ để giữ cho cái tỷ giá này ổn định vậy biện pháp đầu tiên đó là họ hút tiền ra họ hút tiền ra và họ không cho đầu tư vào bất động sản chúng ta nhớ là những cái lĩnh vực bất động sản sẽ bị ảnh hưởng lĩnh vực về đầu tư chứng khoán sẽ bị ảnh hưởng và đặc biệt là ngân hàng cũng bị ảnh hưởng bởi vì thanh khoản ngân hàng sẽ bị gì ạ bị giảm khi mà thanh khoản ngân hàng giảm chúng ta là tiền thì không còn tiền rẻ nữa tại vì họ bắt buộc phải nâng lãi suất lên bắt buộc phải nâng lãi suất lên thì nâng lãi suất lên thì dẫn đến là bản thân là nhà đầu tư họ không có xu hướng gì ạ thu mua cổ phiếu bởi vì rõ ràng chiết khấu chiết khấu sẽ bị tăng lên đấy là góc độ chúng ta đang nhìn về góc độ về về dựa trên những cái yếu tố bên trong bây giờ chúng ta xem yếu tố bên ngoài nó thực sự như vậy hay không thì chúng ta sẽ phân tích sau trong một vài phút nữa bây giờ chúng ta quan trọng thứ hai là chúng ta sẽ nhìn về một số các chỉ số khác tại vì Dũng phân tích là dựa trên các biểu đồ VSA thì bây giờ câu chuyện ở đây là chúng ta nhìn thấy giá dầu theo các bạn nếu các bạn là học về dầu thì nếu biểu đồ giá dầu như này thì các bạn nghĩ rằng là giá dầu có xu hướng tăng hay giảm nếu dựa vào VSA nhé VSA trong đỉnh ngắn hạn như này thì chúng ta thấy là nó nó đang tích cực hay là tiêu cực à, chúng ta sẽ xem là với giá dầu như này thì chúng ta thấy là tích cực hay tiêu cực chúng ta cần phải làm rõ được ạ bạn thấy này đầu tiên chúng ta thấy là đáy thứ nhất khối lượng ở vùng này đáy thứ hai khối lượng cũng đạt vùng này nhưng anh chị em thấy là đáy thứ ba là sao ạ đáy thứ ba là khối lượng đang có xu hướng gì ạ lớn lên nên về cơ bản chúng ta đánh giá dầu nó mang tính chất là tiêu cực các bạn nhá đây chúng ta nhìn nhá chúng ta nhìn thế này chứ không phải tiêu cực và nếu nhìn về góc độ đây là đỉnh thứ nhất đỉnh thứ hai đây là một cái vai mà nếu mà tiêu cực như này thì đây chúng ta thấy là giá dầu có tiêu xuống tiêu cực chứ không phải mang tính tích cực nha dù là chúng ta đang nghĩ nào không biết nhưng hiện tại như này là đang có xuống tiêu cực nên nếu chúng ta gọi là kỳ vọng vào giá dầu trong thời gian tới thì rõ ràng nó sẽ chúng ta thấy rằng là cái việc mà giá dầu trong thời gian tới nó có thể là một cái điều gì đó mà chúng ta kỳ vọng nó sẽ không được tích cực lắm hay hiện tại chúng ta gọi là tiêu cực chúng ta chỉ cần quan tâm này thứ hai giờ chúng ta sẽ quan sát về chỉ số Dow Jones à, đây chỉ số Dow Jones tại vì Dow Jones là một cái chỉ số mà nhiều anh chị em quan tâm để xem là vậy hiện tại là rõ ràng là khi mà Fed có ý định nâng lãi suất lên đúng không nâng lãi suất lên bởi vì họ sẽ đánh đổi lạm phát so với gì ạ à? đánh đổi lạm phát để gì ạ à? cứu kinh tế cho với tăng trưởng thì việc mà họ nâng lãi suất lên nên chứng khoán có xu đi xuống các bạn nhá bởi vì thứ nhất tại sao nâng lãi suất bởi vì chiết khấu chiết khấu về giá cổ phiếu lãi suất lên thì chiết khấu giá rẻ nên các tổ chức họ sẽ bán cổ phiếu ra các bạn nhá các tổ chức họ sẽ bán cổ phiếu ra nên giá cổ phiếu đi xuống các bạn có hiểu không bởi vì lãi suất tiếp tục được nâng lên trong thời gian tới và đấy là lý do tại sao vậy khi mà giá cổ phiếu rẻ và khi mà lãi suất tăng thì cái điều thứ hai là bản thân người dân Mỹ họ sẽ gì ạ họ có xu hướng là giảm chi tiêu để cho lạm phát đi xuống còn lạm phát có đạt đỉnh hay không thì hiện tại chúng ta chưa biết được hiện tại chúng ta chưa biết được và chúng ta chỉ biết được khi mà cái chỉ số chúng ta gọi là cái chỉ số này này đó là đỉnh chúng ta sẽ dựa vào vết A để biết cái chỉ số này là đỉnh hay không nhưng với cái chỉ số hiện tại ở thời điểm này thì hiện tại nó chưa là đỉnh các bạn nhá hiện tại nó chưa là đỉnh trong hôm nay trong cái thời gian vừa rồi nó chưa là đỉnh Dũng sẽ còn tiếp tục phân tích của chúng ta cái điều này nữa nếu cái chỉ số này nó đạt đỉnh khi mà tăng lãi suất nha nếu cái chỉ số USD này cái đồng bạc xanh này đạt đỉnh khi mà Mỹ tiếp tục tăng lãi suất thì đây chính là có khả năng thị trường sẽ đạt đáy đấy thế thì khi mà chúng ta thấy là đặt thế thì vì chúng ta chưa biết cái điều này anh em chưa biết là lãi suất nó đạt đỉnh hay không mà chúng ta bảo là chúng ta mua chúng bắt bắt đáy cổ phiếu thì anh chị em nhưng mình có có hiểu cái điều này không tức là cái lãi suất của USD mà nó tiếp tục gia tăng tỷ giá tiếp tục gia tăng thì cái, cái điều đầu tiên là chúng ta thấy là bắt buộc chính phủ chúng ta lại hút tiền về nên thay vì chúng ta xem là cách hút tiền về như nào thì chúng ta xem cái biểu đồ giá của cái hoặc là xem là cái xu hướng của cái đồng USD này nó còn tiếp tục tăng hay không cái này mới là cái quan trọng nếu cái này nó tiếp tục tăng nữa và nó khiến cho chúng ta gì ạ khi nó càng tăng thì chúng ta bây giờ chúng ta thấy nhá nếu bây giờ chúng ta phân tích là cái thằng USD này tiếp tục tăng thì bây giờ trên thị trường chứng khoán chúng ta đang bất lợi gì ạ anh chị em có thể có thể comment là bất lợi đầu tiên là gì ạ nhìn đến cái bất lợi luôn ạ tại vì tiền là tiền lớn các tổ chức họ đẩy giá cổ phiếu lên hay họ kéo cổ phiếu xuống cái này là cái mà chúng ta phải xem dòng tiền lớn chứ không thể là xem ở mới nhà đầu tư cá nhân cũng là được cái cái đầu tiên chúng ta nhìn đấy anh chị em có thể comment cái sự bất lợi nếu mà USD tiếp tục tăng tiếp tục tăng tiếp tục tăng mạnh thì cái bất lợi đầu tiên đó là nước ngoài sẽ rút rút vốn anh chị em cho thấy là nhà đầu tư nước ngoài sẽ rút vốn tiếp tục bán cổ phiếu ra anh chị em nhá nhà đầu tư sẽ bán cổ phiếu ra anh chị em đồng ý không ạ tức là bây giờ tỷ giá nó lên người ta sẽ bán cổ phiếu ra để tại vì càng lên thì bắt buộc là chúng ta sẽ phải gì ạ càng lên bắt buộc chúng ta lại phải là hút tiền về hút tiền về thì không có tiền vào trong chứng khoán nên đầu tiên là cái cái nguồn cái nguồn đầu tiên là nước ngoài sẽ bán cổ phiếu ra cái thứ hai nữa là gì ạ khi áp lực tỷ giá nó lớn thì bắt buộc chúng ta ngân hàng nhà nước là hút tiền về hút tiền về họ phải hút tiền về mà hút tiền về thì tiền còn rẻ không ạ dòng tiền sẽ chuyển sang USD hút tiền về thì tiền không rẻ tiền không rẻ thì lãi suất tăng lãi suất tăng thì chiết khấu cái chiết khấu trên cái gì ạ nhà đầu tư thường là nhà đầu tư giá trị thì người ta sẽ gì ạ chiết khấu cổ phiếu tức là người ta định giá cổ phiếu thì định giá cổ phiếu nó cao thì người ta lại không đầu tư vào cổ phiếu nữa À, chúng ta nhìn thấy ạ và điều thứ ba nữa là gì ạ khi mà lãi suất tiếp tục tăng thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái việc mà chúng ta gì ạ GDP chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi vì đầu tư công từ bởi vì gì ạ chúng ta lại đầu tư nước ngoài đầu tư công chúng ta lại nhập nhập hàng hóa từ nước ngoài thì lúc đấy là chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất lớn thế bây giờ câu chuyện ở đây là liệu cái xu hướng này tiếp tục tăng mạnh hay không thì chúng ta phải xem xem là vào trong tháng 9 này trong tháng 9 này nếu cái nền giá này mà dao động lớn nhé các bạn nhá nếu cái nền giá này mà dao động lớn cái nền giá tỷ giá này dao động lớn thì sao ạ nếu cái nền giá này này hiện tại chúng ta chưa biết đâu ạ bây giờ hiện tại xu hướng này đang tăng rất mạnh đây chúng ta nhìn xu hướng tăng trong cả tăng lớn nhất từ trước nay nếu cái xu cái nền giá này bị giao động mạnh và nó gì ạ tăng lãi suất nhé chúng ta nhớ là đây là một cái bài toán trong cổ phiếu cho này nếu mà tiếp tục tăng lãi suất mà cái giá của USD không tăng mà nó giảm thì điều gì diễn ra tức là trong trường hợp đây hiện đại đang tăng nhưng vài hôm nữa mà bản thân khi mà chính phủ Mỹ đưa ra sẽ tăng lãi suất 0,5% mà cái USD nó không tăng nữa thì sao đây mới là cái mà chúng đang muốn nói cho các bạn đây kịch bản là kịch bản này là kịch bản quan trọng còn trong trường hợp nó tiếp tục tăng như như vũ bão thì chúng ta gì ạ nếu còn tiếp tục tăng lên như vũ bão thì thị trường nó sẽ rơi rất mạnh anh chị em nhá nếu cái cái tỷ giá này tiếp tục tăng thì thị trường sẽ rơi giảm rất sâu ai bảo nhà bây chúng ta phải xem là nhà nước vừa bơm tiền và hút tiền nhưng chúng ta xem thời gian vừa qua chúng ta phải xem là họ bơm tiền không tiền ai mà nhà nước bơm tiền mà cái việc mà tỷ giá tăng tăng mạnh thì nhà nước có bơm tiền không ạ đấy chúng ta vì chúng ta không hiểu về bản chất của thị trường tỷ giá đang tăng mạnh người ta bơm tiền thì làm cho tỷ giá lại tiếp tục ờ, tăng nữa à mà khi tỷ giá tăng nữa thì làm sao mà kiểm soát được kinh tế vĩ mô thế thì ở đây chúng ta thấy là nếu mà tiếp tục tăng thì thị trường sẽ rơi rơi rất mạnh các bạn nhá thị trường sẽ rơi rất mạnh và cái này là cái mà chúng ta cần theo dõi chứ không phải chúng ta theo dõi phân tích tí biểu đồ thị trường chứng khoán Việt Nam ba anh chị em có hiểu rõ cái điều này không ạ thay vì chúng ta xem là cái cái tốc độ tăng của cái tỷ giá này này nếu mà tiếp tục tăng mạnh thì thị trường chúng ta sẽ rơi rất mạnh bởi vì người ta sẽ rút vốn rất là nhanh ra khỏi thị trường người ta sẽ rút vốn rất là nhanh ra khỏi thị trường và khi nhà đầu tư rút vốn ra ra khỏi thị trường các tổ chức của Việt Nam họ thấy cái điều này là họ cũng cần cảnh báo họ cần phải rút ra bởi vì họ muốn mua cổ phiếu giá rẻ hơn nên họ cũng bán cổ phiếu ra nên thị trường sẽ có thể bị ảnh hưởng nên điều mà chúng ta quan trọng nữa là chúng ta phải xem xem là cái đỉnh này đã đạt thấy chưa trong trường hợp lãi suất tới đây nó tăng 0,5 nếu tăng mà không tăng mà có xuống giảm thì đây chính là đỉnh đỉnh của gì ạ à? đỉnh của lãi đỉnh của gì ạ à? USD thì khi mà USD tạo đỉnh thì cái việc mà chúng ta ổn định được gì ạ à? thì chúng ta sẽ thấy là khi mà USD đỉnh thì chúng ta biết rằng là cái tỷ giá nó không cái áp lực lên tỷ giá của chúng ta cái áp lực lên tỷ giá chúng ta sẽ được giảm đáng kể và khi áp lực lên tỷ giá đáng kể thì lúc này chính phủ sẽ có thể bơm tiền ra thông qua những gói đầu tư công và lúc này dòng tiền sẽ có thể đầu tư vào cổ phiếu nhưng thông qua một vài các nhóm cổ phiếu để chúng ta đầu tư thôi chứ không phải là thông qua phần lớn các nhóm mà chúng ta đang thấy ở đây đấy là cái điều đầu tiên Dũng muốn nói về cái phần đầu tiên của các bạn này bây giờ chúng ta có quay trở lại câu chuyện thứ hai có lẽ các bạn đang muốn nhìn về cái gì ạ thực ra Dũng khi mà phân Dũng phân tích về cái điều này thì các bạn thích về phân tích cổ phiếu hơn bởi vì chúng ta nắm giữ cổ phiếu thì bây giờ chúng ta nhìn về cái ngọn là ngọn cái ngọn là cái ngọn mà chúng ta đang phân tích thị trường thế à, đây là cái ngọn đây cũng phải là cái cái cái thế vậy nếu chúng ta đang phân tích cái điều này thì chúng ta đang thấy điều gì bây thị trường chúng ta phân tích thì chúng ta thấy điều gì ạ bây chúng ta sẽ phân tích nhá anh chị em để ý một chút này chúng ta phải phân tích kỹ hơn ạ nếu về góc độ nào đó thì chúng ta nếu giả sử như là ngày xưa hôm trước nếu bạn nào gọi là trend này gọi là xu hướng này thì chúng ta thấy là đây là xu hướng đúng không giả sử như là xu hướng giảm và xu hướng tăng hồi phục đã có đây chúng ta gọi là xu hướng tăng hồi phục có nếu nhìn về tích cực thì chúng ta cũng thấy rằng là đã có dòng tiền lớn đôi chút so với trước đây đây là nhỏ này thì đã có dòng tiền lớn tham gia vào điều này không sai Đấy, điều dòng tiền lớn tham gia vào và nếu các bạn mua một vài cổ phiếu nào đó thì một bạn vài bạn nào đâu đó đã có lợi nhuận ở trong đoạn này đã có lợi nhuận trong đoạn này đấy là chúng ta đang nhìn ở dựa vào những cái mà chúng ta thấy tích cực trong giai này và bây giờ chúng ta nhìn những cái điều mà chúng ta đang xem là <clears throat> những yếu tố chúng ta có thể là gọi là tiêu cực có thể đang đến với thị cổ thị trường đoạn này có nhiều ít đầu tiên là chúng ta nếu phân tích mà chúng ta không phân tích được cái vùng kháng cự này thì coi như chúng ta chưa phân tích cổ phiếu các bạn nha chúng ta đây là cái vùng kháng cự khá là mạnh nếu chúng ta không phân tích được cái vùng này thì coi như là chúng ta chưa phân tích cổ phiếu đây đây là cái vùng kháng cự mạnh cái vùng kháng cự này chúng ta bị ảnh hưởng nếu trong VSA thì chúng ta bị ảnh hưởng một cái phiên giảm rất mạnh đợt giảm rất mạnh chúng ta gọi là SOW6 cái đặc điểm của S IW6 là sau khi nó hồi thì nó có xu hướng hồi lại bằng đúng cái vùng kháng cự này nha yeah. nó có xu hướng hồi lại Đây chúng ta gọi là có xu hướng hồi lại bằng đúng vùng kháng cự này trường hợp tích cực các bạn nhớ là trường hợp tích cực là nó có thể hồi mạnh hơn vượt qua xu hướng này đây chúng ta gọi là trường hợp tích cực là nó có thể hồi mạnh hơn tức là vượt qua cái đỉnh 1000 350 chúng ta phân tích về chỉ số VN Index cho nó dễ chúng ta sẽ phân tích cái này cho anh chị em nhìn dễ nhìn trong trường hợp đây là chúng ta gọi là vùng kháng cự mạnh anh chị em nhìn thấy chưa đây là vùng kháng cự mạnh thế thì trong trường hợp tích cực thì cái việc hồi này này nó phải vượt qua vượt qua cái đỉnh này Đấy, nó phải vượt qua cái đỉnh này đây là cái vượt qua cái đỉnh này là điều đương nhiên bởi vì một lượng cung rất là lớn họ đang gì ạ mắc kẹt ở đây cái thứ hai là cái vùng này là vùng SOW6 bị gãy thì thường nó sẽ có xu hướng hồi đa phần nó sẽ hồi chạm đến vùng kháng cự đây sau nó rơi tiếp còn rơi như nào, chúng ta tính đa phần như vậy Thế đây kịch bản chúng ta cần phải nắm rõ thế câu chuyện ở đây là khi nó hồi lúc này trường hợp tích cực ở đây nó sẽ hình thành cái gì ạ nếu các bạn này tình trường hợp tích cực ở đây nó hình thành gì các bạn thấy nó hình thành gì ạ nếu trong hợp tích cực thì ở đây nó hình thành gì ạ nó hình thành cái gì ạ đây là một vùng kháng cự rất mạnh nhiều nhà đầu tư bị kẹt ở đây trường hợp tích cực thì nó sẽ hình thành một cái mẫu hình vai đầu vai bao nhiêu bạn hiểu ạ một cái nền mẫu hình vai đầu vai nó phải vượt qua cái đỉnh cũ này nhớ phải vượt qua đỉnh cũ hay bạn Hoàng Anh anh Hoàng có phải nền nó sẽ tạo ra một cái bài này và lúc này thị trường mới bước vào xuống đi lên nhà đầu tư lướt sóng thì họ sẽ đầu tư như này các bạn nhá nhà đầu tư lướt sóng đây là chúng dũng thấy một màu xanh cho các bạn nhìn rõ nhà đầu tư lướt sóng kịch bản của nhà đầu tư lướt sóng sẽ họ sẽ làm như này trong trường hợp này nhà đầu tư lướt sóng thì họ sẽ gì ạ sau khi thị trường kéo lên vượt đỉnh thì họ sẽ bán ở đây họ bán ở đây họ bán hết ở đây và họ đợi cho quá trình tích lũy một cái khoảng thời gian khoảng 2-3 tuần 2-3 tuần trước khi họ lên tàu họ mua ở đây đây là một cái kịch bản khôn ngoan nhất cho các nhà đầu tư lướt sóng lướt sóng nhé các bạn nha nên cái kịch bản của thị trường mà để vượt qua cái đỉnh này đến thời điểm này bạn thấy chưa đó là vượt chưa các bạn nhìn thấy nó vượt chưa hello anh chị em anh chị em có thể comment không ạ vậy chúng ta đang nhìn thấy nó vượt chưa nó vẫn chúng ta nhìn thấy nó vượt chưa nó vừa để hình thành vậy khi mà nó đến vùng này chúng ta làm gì ạ nếu kịch bản đầu tiên là nó đang ở vùng này thì theo kịch bản này chúng ta làm gì ạ nếu mà góc độ mà chúng ta đang đầu tư anh chị em đang lãi thì chúng ta làm gì ạ đây là cái đỉnh này đây là cái điểm này, này. thì chúng ta phải bán nó ra chúng ta bán nó ra chúng ta nên bán nó ra ở vùng này nha anh chị em nhá chốt lời còn lại nếu trong trường hợp mà anh chị em mà gì ạ vẫn đang thua lỗ cổ phiếu thì sao hoặc là anh chị đầu đầu tiên là chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu đang bị thua lỗ thì chúng ta làm gì ạ nào nào thì mình nếu anh chị em nào đang nắm giữ cổ phiếu đang bị thu lỗ thì chúng ta làm gì ạ giữ này giữ hay không ạ hay đầu tư ạ vẫn nắm giữ ạ cầm hay bán ạ theo anh chị em là cầm hay bán cầm hay bán cầm cổ phiếu hay bán cổ phiếu đấy nên cái quan trọng là gì ạ sẽ có rất nhiều anh chị em muốn cầm có một số anh chị em muốn bán thì theo có cái cá nhân của Dũng là giảm bớt tỷ trọng đi giảm bớt tỷ trọng đi nha các bạn nên giảm bớt tỷ trọng đi còn thực tế nếu mà nó giảm thì chúng ta làm gì giảm bớt tỷ trọng để nó đỡ căng còn trong trường hợp nó giảm tí nữa chúng sẽ nói một cái kịch bản thứ hai là nó giảm đấy chúng ta cần phải giảm bớt tỷ trọng để nó gì à tại vì nếu nó có vượt trường hợp tốt nhất mà nó vượt qua đỉnh thì nó chạy lên được chưa trong trường hợp tốt nhất ở đây nhá nó chạy qua vượt qua đỉnh thì nó lên được chưa lên ngay chưa trường hợp tốt nhất nó vượt qua đỉnh thì nó tăng ngay được chưa nó vượt qua đỉnh nhưng nó chưa tăng ngay được bởi vì nó cần khoảng thời gian để tích lũy nên kịch bản tốt nhất thì nó cũng không giúp cho chúng ta mang lại giá trị như này và đây kịch bản mà chúng ta thấy là kịch bản này là kịch bản mà chúng ta đang thấy là nó đang chưa tốt cái điều thứ hai các bạn nhìn này chúng ta nhìn nhìn ở đây với điều thứ hai chúng ta bị bỏ tất cả cái này đi chúng ta sẽ phân tích cái điều thứ hai anh chị em sẽ thấy rằng là đây là cái vùng kháng cự đây là tôi quá trình gãy này gãy kênh này bao nhiêu anh em đã hiểu phần này nếu có thể hiểu comment số 1 ờ, được không ạ comment có thể comment số 1 nếu mà hiểu phần này Cái bản thứ nhất là vượt qua đỉnh tái tích lũy và tiếp tục tăng và thời điểm này khi nó gần đến vùng đỉnh này thì chúng ta làm gì ạ làm đây là mũi tên là gì ạ giảm bất tình trạng bán thế cơ một số bạn mà tại sao lại cứ bảo làm ra kịch bản bởi vì thực tế là nó cần phải nhìn rõ rằng dòng tiền lớn nó có tham gia vào hay không ở đây Dũng dựa vào gì ạ à? quy luật cung cầu chứ không phải vẽ ra dựa vào quy luật cung cầu các bạn nhé dựa vào xu hướng dựa vào quy luật cung cầu để xem là thực sự thị trường nó đang ở đâu thế thì bây giờ quay trở lại thị trường như thế này chúng ta phải nhìn này theo chúng ta là đây là dòng tiền lớn vậy dòng tiền ở trong đoạn này chúng ta thấy là dòng tiền là sao dòng tiền nếu anh chị em nhìn về cả đoạn này thì dòng tiền chúng ta phân tích một cách khách quan thì dòng tiền đoạn này là dòng tiền đang mua vào hay đang bán ra nào phân tích khách quan đi ạ xem dòng tiền đang mua vào hay bán ra Bởi vì mọi thứ chúng ta cần phải gì ạ? Mọi thứ chúng ta cần phải nắm rõ được dòng tiền chứ nếu mà dòng tiền chúng ta không biết dòng tiền như nào thị trường nó chỉ có lên một vài hôm chúng ta cũng nghĩ rằng nó tốt thì chúng ta sẽ gì ạ à? mua xong thì gì ạ à? lãi được 5 phần trăm anh chị em mua lãi được 5 đến 10 phần trăm thì chỉ cần giảm một phiên đến hai phiên là hết là lỗ luôn nhé yeah. 5 đến 10 phần trăm là một hai phiên là hết nhá yeah. anh chị em nhớ nha Thì bây giờ chúng ta sẽ xem ở gốc khác là đoạn này nó như nào để chúng ta xem là cái lý do mà chúng ta cần phải đầu tiên là xem dòng tiền sau đó chúng ta xem mình nguyên nhân kết quả được không đấy dũng phân tích như thế tại vì cái cách mà phong cách mà dũng phân tích để cho chúng ta hiểu rõ là mình phải tìm ra cái nhân ở bên trong nữa vậy chúng ta xem phân tích này thứ nhất đây là một dòng tiền lớn bị bán ra gặp cái vùng kháng cự mà dòng tiền lớn bán ra chúng ta nhìn này điều thứ hai chúng ta cũng nhìn thấy dòng tiền lớn thứ hai bán ra anh em có nhìn thấy không ạ nhìn thấy thì comment số 3 cái thứ ba nữa chúng ta cũng nhìn thấy này đây là những dòng tiền bán ra thì rõ ràng dòng tiền một bán ra dòng tiền hai bán ra dòng tiền ba bán ra nhìn chưa trong đó hồi thì không được bao nhiêu cả hồi này anh em nhìn có hồi không ạ rất là ít tiếp tục dòng tiền lớn bán ra dòng tiền lớn bán ra nữa vậy một dòng tiền khổng lồ bán ra mà cái quá trình hồi này chỉ được đôi chút đôi chút mà bây giờ theo quan điểm cá nhân ở ngoài kia thì Dũng thấy là rất một số anh chị em vẫn một số nhóm vẫn bảo là mua vào để đầu tư chung dài hạn thì anh chị em có quan điểm cá nhân là đây quan điểm Dũng đang nói là thị trường có dòng tiền lớn bán ra thì theo anh chị em là có nên đầu tư dài hạn lúc này không nào đây câu chuyện ở đây là chúng ta nên đầu tư dài hạn lúc này không đây là sự thật nhá đây là sự thật sự thật chúng ta nhìn này khối lượng lớn gặp cái vùng kháng cự này có phải là cái điều đầu tiên mà ban nãy chúng ta nói là cứ gặp kháng cự này là chúng ta phải bán ra đúng không ạ anh chị em đồng ý không gặp kháng cự này rồi chúng ta phải bán ra chưa cần biết nó có lên bao nhiêu nhưng gặp kháng cự này chúng ta phải bán ra có đồng ý được đúng không ạ đây cứ gặp cái này là chúng ta bán ra thế thì bây gặp vùng này là chúng ta đang thấy rủi ro rồi thì chúng ta giảm bớt tỷ trọng họ bán ra thế thôi còn bây giờ chúng ta phân tích ngược lại thế vì bây là mùng hai anh chín thì muốn anh chị em đầu tư là đi chơi cho nó vui vẻ nhưng có thời gian để nghiên cứu để theo dõi để phân tích để đánh giá về có gì ạ có thời gian vừa học vừa quan sát vừa chơi nên mọi người cũng thông cảm là gì ạ à? phân tích cái điều này để giúp cho chúng ta nhìn rõ hơn tại vì ở đây nó mang tính thực chiến anh chị em chỉ cần gì ạ ngồi anh chị em theo dõi anh chị em quan sát là anh chị em thấy rất rõ bởi vì không ai nói cho chúng ta kỹ cái điều như này đâu ạ không ai người ta chia sẻ cho ta kỹ cái điều này đâu thế bây giờ chúng ta nhìn này bước đầu tiên lần một đây là một này người ta bán ra này hai là gì ạ, dòng tiền không lên được cũng bán ra dòng tiền này cũng là dòng tiền bán ra mà chúng ta nhìn người nhà đầu tư bình thường người ta cũng biết là dòng tiền này lên thì khối lượng rất là thấp lên thì khối lượng cũng nghỉ như bao nhiêu ạ đây này đặt lên này khối lượng rất là thấp đây đó, nhìn chưa rất là thấp đây và tất cả dòng tiền này là dòng tiền bán ra vậy nó kéo đoạn này này chúng ta nhìn thấy thấp chưa À, để tham gia cốt 11 thì bạn à, đăng ký trước ạ nhé bạn đăng ký trước cốt để nó cần phải điều kiện là phỏng vấn nếu đạt điều kiện tại vì cái này nó liên quan đến rất nhiều cái cái sự cam kết nó rất là cao nên ờ, đầu tiên là để đăng ký được thì bạn phải phỏng vấn đã qua vòng 1 sau đến vòng 2 là giúp trực tiếp nhé vòng 2 là giúp trực tiếp và sau đó thì trực tiếp đạt hay không chúng ta ấy. còn trong trường hợp là vòng 1 không đạt hay là vòng 1 đạt vòng 2 đạt thì các bạn sẽ được Dũng hướng dẫn cho cách mà đào tạo cho các bạn miễn phí nhé nếu mà bạn vượt qua cái đào tạo miễn phí đó bạn có kiến thức đủ thì Dũng sẽ tiếp tục cho vòng vào vòng vàng nên thực tế bạn đăng ký thì nó cũng chẳng mất cái gì cả bạn sẽ được học và bạn biết lý do tại sao bạn chưa thành công mà làm nào để bạn có thể trở thành nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp làm nào để chúng ta có thể uh, đầu tư mà giống như phân tích của Dũng này bạn có thể tự mình phân tích được ok thì bây giờ chúng ta nhìn nhé thì bây giờ câu chuyện chúng ta lại quay quay trở lại câu chuyện ban nãy. thời điểm này nhà mình bây giờ nhá đây là cái mà chúng ta đang nhìn thấy thực tế chưa ạ anh em nhìn chúng ta nhìn thấy thực tế chưa anh em nhìn thấy thực tế chưa anh em nhìn nhìn thấy thực tế đây đang là phân phối chưa đấy các bạn nhìn thấy thực tế chưa đã nhìn thấy cái quá trình phân phối thực tế chưa ở đây một số bạn bảo à, đang muốn thị trường giảm để đầu tư đúng không nào nhà mình có thể comment cái điều này cho Dũng được không ạ anh chị em nghĩ rằng ai muốn thị trường đây nó có một cái điều mà chúng ta cũng sẽ hôm nay chúng ta vừa làm để vừa vui thôi nó không có gì cả theo anh chị em là Dũng muốn thị trường lên hay là Dũng muốn thị trường giảm Tại, Dũng muốn thị trường lên hay giảm mình là một là mình là đào tạo anh em nhớ là Dũng là nhà đào tạo nhà tham vấn cho nhà đầu tư thế thì câu chuyện ở đây là thị trường giảm thì mình bất lợi hay là mình được lợi giảm thì học viên của mình đặc biệt là các bạn tham gia kênh của Dũng không có tiền thì mình bất lợi đúng không mình bất lợi mình rất bất lợi đấy là cực sự ưu lợi câu chuyện ở đây là gì ạ nếu mà mình bất lợi như vậy thì mình muốn cho mọi người vào chứ mọi người kiếm được tiền chứ tại sao mình lại muốn thị trường giảm làm gì tại vì thứ nhất là mình không đầu tư theo gì ạ à? giá trị anh chị em nhá mình không đầu tư vì cổ phiếu giảm giá trị anh chị em nhớ là mình không mua, không đầu tư theo mình chỉ mua những cổ phiếu mạnh nhất khỏe nhất và tăng mạnh nhất thôi và cái tư tưởng của Dũng là gì ạ à? làm sao để một năm lợi nhuận ít nhất là 50 phần trăm kể cả thị trường giảm như này nhưng làm sao để có cơ hội để kiếm được ít nhất 50 phần trăm trở lên còn thị trường mà giống như năm 2020 21 thì kiếm phải ít nhất là 500 trở lên giữ số đó đấy mới là cái quan điểm của nhận tức là mình có được 500 phần là mình đầu tư phải có một tư tưởng là đầu tư một năm có thể bằng 10 năm tại vì trong những năm sau này nữa thị trường nó có thể không lên trong vòng thời gian hai ba tháng hai ba năm nó không lên nhé nó hai ba năm nó không lên nên nếu chúng ta gì ạ à? không giữ được tiền trong những giai đoạn thị trường tốt nhất hoặc là không bảo vốn thì chúng ta sẽ gì gặp rất nhiều nhiều rủi ro thế thì bây chúng ta đang nhìn thấy cái điều này để chúng ta thấy là chúng ta nhìn đến cái góc quan điểm cá nhân của chúng ta thế thì ở đây chúng ta thấy là Đấy, nên thị trường nó không quan tâm đến chúng ta đâu đúng không cái câu chuyện ở đây nó là gì ạ đây là câu chuyện đây là bí mật này anh em nhìn thấy bí mật chưa ạ cái bí mật nó nằm đây đây là bí mật khi thị trường đạt đỉnh các anh chị em nhớ nhá anh chị em có nhớ đoạn nào khi đạt đỉnh thì có phải là trong đợt này Dũng bảo mọi người bán ra anh chị em có nhớ không ạ đây là cái đoạn đầu tiên và thị trường nó sẽ có một quá trình phân phối một khoảng thời gian rất là dài và có thể kéo dài 3 đến 6 tháng 3 đến 6 tháng và cái bí mật thứ hai anh chị em có nhớ cái đoạn cuối của đoạn này này Dũng bảo anh chị em bán ra bán hết ra đây là cái bí mật mà lúc mà Dũng bảo anh chị em bán sạch ra nhiều nhà đầu tư không để ý đây là cái đoạn này anh chị em có nhớ đoạn này không ạ nhà mình có nhớ đoạn này không anh chị em nào nhớ đoạn này Dũng bảo mọi người bán hết ra và nếu đoạn này mà thị trường mà nó gì ạ à, nó lên nữa là Dũng sẽ không làm bản tin nữa anh em có nhớ đoạn nào không ạ nếu anh em nhớ là comment số 10 ạ tức là khi mà thị trường đoạn này Dũng bảo là phải bán hết rồi bởi vì nó là cuối rồi nó không thể lên được nữa nếu như mình có nhớ thì cái bí mật nó nằm ở đây thôi nó không có gì khó cả nó rất là đơn giản nó nằm ở đây rồi bí mật nó nằm đây vậy nếu bạn quan sát ở trên biểu đồ này thì bạn nghĩ rằng là thị trường đang nằm ở pha nào chúng ta chưa chưa chưa cần phân tích về về những yếu tố vĩ mô chưa yếu tố về cơ bản tác động thị trường đi theo các bạn thị trường đang ở pha nào đây là đây là pha A này pha B này pha C pha D với E thì theo các bạn thị trường đang ở pha nào đấy cái đoạn đầu chúng ta nhìn thấy là thị trường nó giảm mạnh đúng không giảm mạnh làm cho chúng ta bị thua lỗ rất nặng có đúng không ạ sau đó nó lại giật lên và nó nó lại gãy kênh làm cho nó rất nặng và sau đó nó hồi lên chúng ta nhìn thấy đoạn này ạ thế bây giờ nếu anh chị em ở pha C đúng không thì bây giờ pha B nó nằm ở đâu pha C thì làm sao mà có thể pha C nó nó gãy đáy không ạ pha C nó phải gãy mà đấy pha B là đang đến với vùng kháng cự này thì bây giờ chúng quay trở lại đoạn này chính là pha gì ạ nếu chúng ta để ý một chút là đây là giảm mạnh đúng không anh chị em nếu nhớ comment cho dũng số 1 cái ạ là mạnh đúng không và kéo lên đây là pha A đúng không kéo lên đây pha A sau khi kéo lên pha A thì nó rũ lần nữa rũ tất cả nhà đầu tư yếu ông vía ra một lần nữa đúng không khi rũ nhà đầu tư yếu ông vía ra một lần nữa thì nó kéo lên đến gần vùng kháng cự này còn mạnh hay không chúng ta không biết thì điều gì diễn ra bây giờ chúng ta nhìn đến cái vùng này nếu một nhà đầu tư lạc quan thì chúng ta thấy là khả năng vượt qua cái này cao không ạ khả năng vượt qua để tích lũy trên vùng này cao không ạ đấy chúng ta lạc quan vượt qua đỉnh để tích lũy trên cái vùng này cao không ạ nó rất là thấp nên cái cái việc mà đây chúng ta đang phân tích kỹ thuật đó, việc mà nó bị gãy cái vùng này này để nó tạo ra pha C dễ không ạ khả năng pha C ở đây được không ạ khả năng thôi còn chưa biết chắc chắn hay không nhưng có phải nó vượt qua cái vùng này để tạo ra cái vùng này được không ạ tại vì cái quá trình pha B này có nhiều trường hợp nó test đến ba bốn lần nó không phải test một lần đâu nên có thể nó bị gãy rồi nó về pha C này có thể đâu nha còn bây giờ nó đang gì ạ nó đang có thể lý do tại sao bây chúng ta hỏi lý do tại sao có phải là bây giờ lãi suất thì vẫn đang ở mức cao không ạ lãi suất của Mỹ có thể tới đây nó tiếp nếu trong trường mà Mỹ nó tiếp tục tăng lãi suất thì có phải là nó tạo ra cái áp lực bán tháo mạnh ra thị trường không ạ nếu Mỹ tiếp tục tăng lãi suất nếu những cái biểu đồ về tỷ giá này nó tiếp tục tăng thì có phải là gì ạ rõ ràng dòng tiền sẽ rút ra khỏi khả năng không ạ dòng tiền sẽ rút ra cái này mà tăng tiếp tục tăng thì dòng tiền sẽ rút ra khỏi thị trường đúng không khi dòng tiền rút ra khỏi thị trường thì khả năng nó tiếp tục giảm tiếp đấy là cái chuyện đấy cái dòng tiền nó rút ra khỏi thị trường thì cái việc mà nó ở đây nó có thể tạo đáy hoặc thậm chí là đáy thấp hơn tại vì tiền là tiền nó không phải là cá nhân mà tiền tổ chức nên nếu mà nó để nói về trong vùng này thì về căn bản theo quán dân của Dũng là gì ạ nó rủi ro rất là lớn với chúng ta nó rủi ro rất lớn với chúng ta anh chị em nhé nó mang tính chất rủi ro bởi vì nó vẫn đang ở một cái pha thế câu chuyện ở đây là gì ạ Dũng vẫn nói các bạn là nếu trong đoạn này thì chúng ta gì ạ đấy là cái yếu tố tiêu cực trong một đoạn mà chúng ta thấy là thị trường giảm vậy yếu tố tích cực là gì ạ nào chúng ta sẽ xem là yếu tố tích cực gì ở đây ạ theo các bạn yếu tố nào tích cực ở đây yếu tố tích cực gì ở đây ạ à? có phải nếu các bạn đang nắm giữ tiền ở đây hoặc là các bạn đang gì ạ à? có khoản lợi nhuận đây thì các bạn đã có một cái khoản bảo hiểm rất lớn đây rồi ạ và trường hợp thị trường điều chỉnh ở đây sao nếu thị trường điều chỉnh ở đây sao trong trường hợp xấu nhất thị trường điều chỉnh ở đây sao cái điều đầu tiên bạn thấy là thị trường một số các cổ phiếu đã tích lũy một đợt một đoạn rồi đúng không một số cổ phiếu đã tích lũy được một đoạn rồi thì có phải trong quá trình điều chỉnh này thì chúng ta sẽ biết là cổ phiếu nào mạnh nhất nó nằm nó tạo đáy trước ở đây không ạ hello bao nhiêu bạn đã học về DVD các bạn có có hiểu phần này không ạ có phải khi mà cái quá trình tích lũy cổ phiếu ở một đoạn dài như này rồi mà quá trình mà thị trường giảm tiếp tục giảm thì những cái cổ phiếu mạnh nhất nó sẽ tạo ra đáy sớm nhất ở đây không ạ à? anh em có nhớ không ạ à? nó sẽ tạo ra đáy sớm nhất ở trong quá trình điều chỉnh này đấy là cách để chúng ta tìm được siêu cổ phiếu đấy là cách để chúng ta biết rằng cổ phiếu mạnh nhất trong chu kỳ tới chứ không phải là chúng ta lúc này lại lo lắng sợ hãi là thị trường đang lao dốc đấy lắc lóc dốc anh chị em nhớ nha tí nữa ok thế thì cái điều đầu tiên các bạn nhìn thấy ạ đây là là gì ạ nó giảm mạnh cái điều thứ hai là gì ạ nếu trong trường hợp bạn không có khả năng bạn không có khả năng rằng là gì ạ mua những cổ phiếu xuất sắc ở đây thì bạn theo dõi kênh của Dũng Dũng sẽ phân tích cho bạn đáy thị trường bạn sẽ biết đáy thị trường ở đây bạn sẽ biết đáy thị trường ở đây khi mà thị trường đã rũ bỏ tạo ra pin và đây chính là một xu đi lên lên như nào chưa biết nhưng đấy là cách mà chúng ta có thể tìm vì khi mà cổ phiếu đã bị rũ này tất cả vùng hỗ trợ mà tạo ra này thì đây chính là một trend ngắn ngắn không ngắn hay dài chưa biết nhưng ít nhất là chúng ta mua cổ phiếu chúng ta sẽ có một khoản lợi nhuận và chúng ta sẽ có độ tin cậy đấy là đầu tư lúc luôn luôn an toàn trong quá trình đầu tư nên trong video này thì Dũng thấy rằng là ở đây Dũng sẽ tổng kết lại để cho các bạn đó là rủi ro rủi ro thứ nhất mà các bạn nhìn thấy nó ở đây đó là khi mà phép mọi thứ đang ở gì ạ nó tiếp tục tăng lãi suất và những cổ phiếu này nó đang phân phối đây chúng ta nhìn phân phối rất là rõ này đấy, thị trường đang phân phối rõ cái, cái quá trình kéo lên không có dòng tiền nên thực ra những cái tín hiệu ở đây chúng ta gọi là rất yếu nhá rất yếu về cơ bản là yếu nên cái, cái chiến lược đây là đứng ngoài thời điểm này nếu bạn đang nắm giữ đang chưa đầu tư thứ hai là bạn đang có cổ phiếu thì bán bán bớt ra hoặc là đang có lợi nhuận để chốt lợi rời đi bởi vì nó có lên thì nó cũng chưa lên ngay ngay được cái điều thứ ba nữa là bạn gì ạ bạn có thể đang nắm giữ cổ phiếu giảm bớt đi và trong trường hợp nếu giảm mạnh thì bạn bán bớt đi đấy là cái điều mà các bạn đang gọi là những cái vấn đề thách thức với chúng ta gọi là những cái yếu tố mang tính chất là tiêu cực chúng ta gọi là tạm thời gọi là tiêu cực đi còn yếu tố tích cực thì chúng ta biết rằng là nếu trong trường hợp mà thị trường giảm mạnh ở đây thì theo quan điểm cá nhân của Dũng là sau một cái lần tăng tức là tiếp tục tăng lạm phát ở đây thì Dũng sẽ có thể quan sát được xem là quá trình tăng lãi suất của Fed thì làm cho cái tỷ giá này có tiếp tục tăng hay không theo quan điểm cá nhân nhé đây là cá nhân thôi ạ thì Dũng dự đoán là gì ạ cái tỷ giá này cái đồng USD này về cơ bản nó có tiếp tục tăng nữa nhưng về cơ tăng đôi chút nữa nhưng khả năng đỉnh nó nằm đâu đây thôi ạ đỉnh cái đồng USD e này nó nằm ở đâu đây thôi nhưng nó không đi được xa nhưng tuy nhiên là cứ giả nó tăng thì người ta sẽ bán cổ phiếu ra nó tăng thì nhà người ta sẽ bán cổ phiếu ra bởi vì các nhà đầu tư nước ngoài thì họ cần phải chú chú chú ngụ trong ngoại tệ trong USD e còn trong trường hợp mà USD e mà đạt đỉnh sau đó nó gì ạ à, tỷ giá cái, cái lãi suất của Mỹ nó ổn định bắt đầu nó đi xuống thì lúc này nó tuyệt vời cho cho Việt Nam thôi còn cho Trung Quốc thì không phải đâu cho Thái Lan chứ chắc nó phải đâu cho các nước khác cho không phải đâu bởi vì anh chị em biết lý do tại sao chỉ mới Việt Nam không ạ anh chị em biết lý do tại sao chỉ với Việt Nam thôi ạ tức là cái điều này nó chỉ tốt cho Việt Nam thôi còn các nước khác chưa chắc đã tốt à, thế thì bây giờ chúng sẽ nói qua một chút để chúng ta nhìn thấy cái nếu mà điều này nó diễn ra thì nó chỉ tốt cho Việt Nam bởi vì chúng ta nhìn đây chúng ta sẽ nhìn này vậy đầu tiên là chúng ta ban nãy chúng ta phân tích bằng tỷ giá này nó ảnh hưởng đến đầu tư công nhưng mình cho hỏi ra ra là đầu tư công chúng ta đang đầu tư vào chúng ta đang vay nợ thì vay đồng nào nhiều nhất ạ vay nợ vay đồng nào nhiều nhất ạ chúng ta vay đồng yên đúng không đồng yên vừa rồi mất giá rất là lớn nên thực tế là chúng ta đang có lợi chúng ta vay đồng đô euro euro cũng mất giá so với đô la mỹ rất là lớn thì chúng ta vẫn có lợi chúng ta chỉ cần gì ạ anh em để ý xem chúng ta vay đồng yên nhật và đồng gì ạ đồng yên Nhật và đồng ờ, euro rất là lớn ai có xem xem cái cái cái báo cáo đấy chúng ta sẽ biết rằng nên thực tế là chúng ta sẽ không bị áp lực quá với tỷ giá áp lực lớn nhất của tỷ giá đó là gì ạ nhà đầu tư nước ngoài họ rút vốn ra thôi họ không đầu tư công ở Việt Nam thôi đấy là áp lực lớn thế thì một chúng ta sẽ hỏi là tại sao vừa rồi là có những dự án lớn thì dự án lớn thì dự án lớn cái đấy không quan trọng mà quan trọng là quan trọng là chúng ta thấy từ đầu năm đến bây giờ chúng ta chỉ giải ngân được gì ạ 12 tỷ USD rồi con số này nó thấp hơn xa so với trước đây nên thực tế là gì ạ rõ ràng là chúng ta vẫn bị áp lực rút tiền ra khỏi thị trường Việt Nam đấy là cái cái mà chúng ta có thể nhìn thấy còn uh, Mỹ tăng lãi suất thì Dũng thấy là cái điều mà vừa rồi nó tăng nó làm cho và đây chúng ta nói về gì ạ cái lãi suất của Mỹ nó tăng nó lạm phát của Mỹ nó đến từ đâu ạ chúng ta phải nhớ là lạm phát Mỹ nó đến từ hai cái cái yếu tố chính một là năng lượng năng lượng về năng lượng uh, quan sát giá dầu thì chúng ta thấy giá dầu có khả năng xuống giảm nha giá dầu có khả năng xuống giảm nhìn vào các yếu tố về kỹ thuật thì đang có xu hướng bất lợi thì khi mà giá dầu mà giảm thì nó làm cho lạm phát cũng gì ạ à, được cải thiện cái thứ hai là mỹ người ta mua nhà để thế chấp rất là nhiều mua nhà thế chấp ạ thì khi mà lạm phát tăng thì cái xu hướng mua nhà thế chấp sẽ giảm và vừa rồi thì chúng ta biết là giá nhà của mỹ cũng đang có xu hướng giảm nên Dũng tin chắc rằng cái việc mà gì ạ phép tăng lãi suất nó làm cho cái gì ạ lạm phát của Mỹ vừa rồi cũng giảm đáng kể và tăng lần này nữa tăng thêm một lần nữa thì cái khả năng là cái việc mà duy trì được cái gì ạ duy trì được cái lãi suất à, tức là duy trì được cái cái cái cái, cái lạm phát xuống khoảng độ hai phần trăm từ giờ đến cuối năm thì không biết được hay không nhưng phép thì đang có xu hướng là đưa lạm phát Mỹ từ giờ đến cuối năm là hai phần trăm còn nền kinh tế của Mỹ thì hiện tại nếu chúng ta nói gọi là đang đang là một nền kinh tế giảm rồi tại vì nó có hai quý liên tiếp hai quý liên tiếp đi xuống thì chúng ta gọi là giảm đấy thế thì đấy là cái mà chúng ta sẽ thấy rằng là nếu mà phân tích sâu về từng cổ phiếu thì các bạn sẽ thấy rằng là nó không mang lại giá trị chúng ta đầu tiên chúng ta phải xem là tổng thể trước đã sau khi mà chúng ta xem được tổng thể thì sử dụng sẽ phân tích về cái cái chi tiết rõ ràng hơn à, hôm nay thì à, nhân dịp à, mùng 29 thì chúc anh chị em à, đặc biệt những anh chị em đang đi à, chơi bên gia đình thì à, có những cái ngày nghỉ tết vui vẻ và cũng không quên rằng là dành đôi chút thời gian để nghiên cứu thị trường một lần nữa xin chân thành cảm ơn và nếu bạn nào đăng ký kênh của Dũng chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để lần sau Dũng phát và hãy đặt những câu hỏi các bạn nhớ đặt những câu hỏi ở phần dưới ô chat ở đường kênh Dũng sẽ gì ạ à? sẽ trả lời tất cả những câu hỏi của quý vị các bạn cũng như là những chủ đề nào đang hot thì Dũng sẽ làm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 à, một bạn hỏi là cái phần mềm livestream là gì thì mà Dũng cũng chia sẻ các bạn là phần mềm chim giác chim giác thì nếu bạn nào muốn có cái phần mềm livestream này thì có comment cho Dũng Dũng sẽ chụp gửi cho xin cảm ơn ạ